lại à, cô to mà nè sợ mãi cô to mà hai mà nè to là thay cái lỗ <laughs> thay cái lỗ mà cô muốn